Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà là có hướng chính là hướng Bắc và diện tích là 35 m2. Được chúng tôi thiết kế xây mới 4 tầng, đã có sổ đỏ chính chủ, đã lắp đầy đủ hệ thống điện, hệ thống nước. Mọi người là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa là lên đến 80%. Đấy, và đây là ở ngõ ở phía trước ngôi nhà đây ngõ rộng là 3 mét hai xe máy này có thể tránh nhau thoải mái ở đây là ở phía trước tầng 1 của ngôi nhà toàn bộ hệ thống mặt tiền này được chúng tôi nó ốp bằng gạch granite cao cấp hệ thống cửa là sẽ bao gồm là cửa sổ cửa sổ đây là bao gồm là bằng cửa nhôm kính và cửa chính là sẽ có là cửa hai lớp ở bên ngoài là cửa xếp bằng inox và bên trong là cửa gỗ sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng tầng ngôi nhà để cho mọi người có thể biết mọi người đang đứng ở phía bên trong đây là bên trong tầng 1 của ngôi nhà tầng 1 này sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp một phòng vệ sinh và một phòng khách Đấy, diện tích 35 m và được thiết kế rất là hợp lý rất là rộng đây là cái khu vực bếp mọi người có thể thấy là toàn bộ hệ thống tủ bếp chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ nim nam phi kính ốp bếp là sử dụng là bằng kính cường lực cao cấp mặt bếp là sử dụng là bằng đá granite hệ thống sen vòi chậu rửa là hàng nhập khẩu Hàn Quốc đây là khu vực nhà vệ sinh có cửa vào nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp và bên trong nhà vệ sinh là sẽ có bồn cầu và máy bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà đây là cái khu vực ở phía bên ngoài à, phòng khách đây mọi người có thể nhìn thấy đó thiết kế rất là rộng toàn bộ hệ thống trần chúng tôi là sử dụng là trần thạch cao sử dụng đèn led để chiếu sáng và hệ thống gạch nát nền là sử dụng là bằng gạch granite 60 60 hàng loại một cao cấp đây là cái khu vực phía cầu thang để đi, đi lên trên tầng 2 mọi người thể thấy là toàn bộ hệ thống ờ, vách dựng này đấy và hệ thống tay vịn cầu thang là được chúng tôi đều sử dụng bằng gỗ thịt hết mặt bậc và cổ bậc là được chúng tôi là sử dụng là bằng à, đá granite sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên trên tầng 2 để cho mọi người có thể thấy rõ hơn với tầng 2 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh để chúng ta là có thể nhìn thấy rõ đây đấy toàn bộ đây là tầng 2 thiết kế rất là rộng rất là thoáng trần là sử dụng là trần thạch cao nát nền là dùng mà sàn gỗ đây cửa đi vào phòng mà sử dụng là bằng cửa kính cường lực cửa lùa có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí Đấy, chúng ta sẽ có hai cửa sổ một cửa sổ ở phía bên hông một cửa sổ ở phía đằng trước của ngôi nhà đây đây là khu vực nhà vệ sinh đấy nhà vệ sinh là được chúng tôi là sử dụng là cái cửa là cửa nhôm hệ cao cấp hệ thống à, lavabo này hệ thống bồn cầu này hệ thống ờ, sen vòi này đều được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện hết hệ thống gạch nát nền và gạch ốp nát là sử dụng là bằng gạch 30 ờ, 60 hàng cao cấp loại 1 Đấy, mọi người có thể là nhìn kỹ đây là cái nhà vệ sinh ở tầng 2 sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 đấy Tầng 3 là chúng ta sẽ thiết kế là bao gồm hai phòng. Một phòng ngủ ở phía bên trong và một phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong đây. Có cửa thông phòng là bằng à, cửa gỗ thịt, gỗ ninh nam phi. Có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Nắp nền là bằng à, sàn gỗ. Đấy mọi vâng, có thể là nhìn rõ toàn bộ đây là cái không gian ở bên trong phòng ngủ phía bên trong và đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài chúng ta cũng có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí sử dụng là cửa thông phòng là bằng gỗ lim nam phi đây sàn gỗ này nó nền và đây là nhà vệ sinh Đấy, nhà vệ sinh đã được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện hết toàn bộ là bồn cầu này lavabo này sen vòi bình nóng lạnh là tất cả đều đã hoàn thiện hết đấy cửa thông ờ, cửa thông nhà vệ sinh là cửa bằng ờ, nhôm kính cao cấp sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4 Đấy, tầng 4 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một khu vực giặt đồ và một khu vực sân phơi. Đấy, thì đây là toàn bộ cái ờ, không gian ở trên tầng 4 của chúng ta đây đấy ở phía bên trong này là phòng à, thờ để chúng ta là có cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí này đấy, chúng ta có cửa thông phòng này đấy, tất cả đều đã hoàn thiện hết đây là cái khu vực sân phơi đấy, được chúng tôi hoàn thiện này toàn bộ là hệ thống chuồng cọp hệ thống cửa sổ đều đã được gia cố rất là an toàn đấy, an ninh cực kỳ tốt và đây là cái khu vực dùng để máy giặt và giật đồ chúng tôi đã thiết kế sẵn là toàn bộ hệ thống ờ, vòi nước chờ hệ thống điện đấy để cho mọi người là có thể là lắp đặt được luôn rồi có thể thấy là quay quay khu vực của ngôi nhà đây toàn bộ đều là khu vực nhà cao tầng khu vực chung cư ở rất là đông đúc đấy. đi lại rất là thuận tiện xung quanh đầy đủ tiện ích trường học bệnh viện siêu thị ủy ban nhân dân